Đây, dũng phân silic Bắc Giang đây, quá đẹp. Quá chuẩn luôn. Mình được chị Tân ở công ty silic Bắc Giang. Công ty phân bón silic Bắc Giang tư vấn cho dùng cái sản phẩm của chị tốt quá chưa năm nào dưa đẹp như năm nay quá đẹp dừa không bệnh đồng đều đẹp lá xanh to dày thân mập khỏe mình sử dụng cái sản phẩm của chị tốt quá dưa đã ngắt ngọn lần thứ hai chuẩn bị ngắt thứ ba để nuôi quả đây là cái ruộng 200 mét của mình đẹp quá mọi người ạ Cảm ơn chị Tân nha. Giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm của dưa lê rồng bằng phân silic Bắc Giang. công ty phân silic của công ty ờ, ờ, phân Tân Phát Bắc Giang nha, cho chị Tân tư vấn. Này, ngọt không? Quá ngọt luôn. Ui dày, ngon ngọt. Củ dày ít hạt ngon lắm thím ăn đi Mọi người ăn này nếm thử xem nào Quá ngon luôn đây Đây mình cắt lứa thứ ba rồi nha mọi người nhá Lứa này là lứa thứ thứ thứ ba này Đây này Sai quả lắm mọi người ạ Cực kỳ sai quả luôn Đây là cắt hai lứa rồi Ờ nó bị non là nó, nó thôi đây là dưa dùng phân silic Bắc Giang đây hôm nay à, mình dùng cái phân silic của Bắc Giang dưa đẹp này ngọt lắm công ty phân bón Tân Phát vừa đẹp quá chỉ là một cân